Dạ, mấy hôm nay ờ, chúng tôi ờ, ráo riết ráo riết ờ, tranh thủ thời gian để mà ừm, đọc lại bản thảo của cái cuốn gọi là ừ, Kalama Thoja thì môn Nhật Tụng Ờ, mới nghe cái tựa thì bà con tưởng là chắc tôi coi nặng cái chuyện mà tụng niệm bái sáp không phải mà là trong bao nhiêu năm nay dạ, trong bao nhiêu năm nay ờ, chúng tôi có dịp có dịp bắt gặp không dưới 20 công trình không dưới 20 công trình dạ, ờ, gọi là trích lục mấy cái selection á ờ, sưu tập mà mấy công trình mà sưu tập trích lục Phật ngôn của người của người các xứ Thái, Thái Lan hay là của Tích Lan hay là của các học giả Âu Mỹ nhưng mà dĩ nhiên thì các vị biết mà uhm, tùy cái sở thích khuynh hướng tâm lý rồi quan điểm nhận thức rồi tùm lâm hết nhiều lý do mà um, ở mỗi cái công trình mà sưu tập như vậy đó người ta thích cái gì người ta sưu tập cái đó và trong hai khoảng 20 không dưới 20 cái công trình đó chưa có công trình nào mà tôi bản thân tôi đó, là bị thuyết phục hết ừ. trong đó có nhiều lắm đó nhiều lắm đó là đó là cái bộ bộ uh, ờ, Panavara bộ uh, Nhật tụng của chư tăng Thái Lan đó nội dung tương đối là chúng tôi tương đối là thấy phong phú nhưng mà ờ, phong phú là so với các cái, cái, ờ, cái selection khác thôi chứ còn chúng tôi cũng không có vừa ý thì lần này đích thân ờ, chúng tôi suốt năm bảy năm trời giảng kinh và cộng với nhiều năm trời nay mấy chục năm nay đọc kinh tạng thì chúng tôi cứ tha thiết và thao thức ừ, thực hiện một cái cuốn gọi là giống như là yếu chỉ thiền môn đó ừ, cẩm nang cho người ừ, học Phật ừ, từ sơ cơ cho đến thế giới chuyên môn cần một số bài kinh mà để trước hết là tìm hiểu xác định cái nội dung ờ, Phật pháp trong thời gian ngắn nhất như có thể mà đồng thời có những cái bài kinh mà mình có thể xem là cẩm nang gối đầu để mà trích dẫn để mà sống để mà hoằng pháp ừ. ví dụ như có người nào đó họ cần biết về Phật pháp mình có thể giới thiệu những bài kinh đó kinh Phật thì bài kinh nào cũng thâm sâu bài nào cũng là lợi thánh đúng nhưng mà phải nói khi mà chọn lựa những cái bài kinh mà có thể giới thiệu cho cái người tìm hiểu Phật pháp đó thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phải có cái sự cân nhắc có sự cẩn trọng nha vì có nhiều bài sâu đó nhưng mà khô quá rồi có nhiều bài thì ngài dạy về những cái ờ, vấn đề mang tính xã hội ừ, thì những cái, cái ừ, bài kinh đó thì tôi không coi là tinh hoa của Phật pháp ừ, thì ngài giống như là một người mẹ thương con thì có lúc mẹ cho con uống thuốc này uống thuốc kia có lúc mẹ cho con ăn kẹo có lúc mẹ cho con một miếng bánh ngọt có lúc mẹ cho con một chén cháo có lúc mẹ cho con một tô cơm một tô mì một bát phở thì bây giờ nếu mà bây giờ mình rút kinh nghiệm để nuôi con để chăm con nhỏ đó thì mình cũng phải ừ, cái nào của mẹ xưa mẹ nuôi mình thì cái nào cũng quan trọng hết ấy. nhưng mà bây giờ trước mắt thì mình cũng phải có một chút lựa chọn để chăm sóc đứa con của mình chăm sóc cái người bệnh trước mặt mình nha ừ, đây cũng vậy cái quyển gọi là thiền môn nhật tụng của Kalama chúng tôi ờ, cố gắng ừ, cố gắng ờ, uh, sưu lục lại những cái ghi chép trong các cái sổ tay các cái bài kinh mà chúng tôi cho là quan trọng thậm chí có nhiều bài kinh tôi giảng uh, uh, uh, cho quý vị trong suốt năm ba năm nay năm nay năm thứ sáu rồi thích lắm giảng là thích lắm muốn có dịp sưu tập nhưng mà rồi thì quên đi rồi sau đó chúng ta phải đi liên lạc cái phật tử tôi hỏi xin những cái bài mà tôi nói các vị nhớ nha các vị nhớ bài kinh này quan trọng nha các vị nhớ nha bài kinh này ghi lại nha thì tôi nhắc vậy rồi tôi quên mất thì sau đó tôi mới lựa trong số những người quen để mà tôi hỏi tôi xin hỏi tôi xin lại cái tựa kinh đó để mình giảng xong mình quên mất thì uh, theo cái dự tính đó, và đã thực hiện đó là cho đến bây giờ chúng ta đã có trong tay 1.200 trang rồi 1.200 trang và à, tôi cũng có trao đổi với những phật tử ừ, quen biết ừ, có chút lưu tâm trong công trình đó thì họ lắc đầu họ lắc đầu với con số một ngàn hai họ nói ghê quá bởi vì ngàn hai in kiểu gì đây nè in là chữ nhỏ đó thì không thấy đường đọc mà in chữ lớn đó, thì nó dày lắm rồi thêm nữa thì có người đề nghị cái bản cái bản điện tử nhưng mà tôi biết cái chuyện đó là chuyện <laughs> cái bản điện tử hay lắm cái đó hay lắm nhưng mình ờ, ờ, không phải ai cũng có tháp lịch ai cũng đi đâu cũng kè kè một cái ipad ai cũng có điều kiện đi đâu cũng kè một cái ờ, laptop thì phiền quá phiền lắm nhớ nha phiền lắm không phải ai cũng có smartphone rồi không phải ai cũng có cái cái, cái, cái thị lực tốt để mà nghe mắt và đọc lên nó ngán lắm nha chúng tôi cũng có dùng đó chúng tôi biết uh, cấp cứu thôi cấp cứu chữa lửa thì được chứ còn nếu mà thanh thản mà có được cuốn sách ừ, in trên tay thì chúng tôi vẫn thích hơn bằng chứng là chúng tôi uh, nếu có điều kiện thì chúng tôi sẽ thực hiện một cái thư viện mini tại uh, ờ, Calama um, ừ, tại điều kiện là sao cứ là sách chúng tôi đã có rồi nhưng mà làm sao mà đóng container mình chuyển đó um, ừ, chuyển ờ, từ Mỹ và từ Âu Châu về, về Calama uh, để mà làm một cái tủ sách mà phải nói rằng trong đó có những cái quyển mà chỉ in ở hải ngoại thôi của nhiều tác giả ừ. và nhiều thứ tiếng ừ, đó là một cái, một cái bộ sưu tập cái điển rất là quý nha ừ. thì trước mắt ờ, trước mắt thì mấy vị phật tử mà làm việc với tôi thì họ đề nghị chắc phải một ngàn hai phải chia ra à, cho nên hiện giờ thì chúng tôi đang khẩn trương khẩn trương ráo riết để mà chỉnh sửa cho xong buổi một các vị thắc mắc chỉnh là chỉnh cái gì dạ thưa chỉnh sửa cái này nè ừ. có nhiều cái bài kinh mà nếu không có đối chiếu với chú giải thì chúng ta không có tài nào chúng ta hiểu được hết nhớ nha bằng chứng tự giảng kinh quý vị thấy đó có rất là nhiều bài kinh mà nếu không có chú giải đó không có commentary đó, đó, đó, đó chúng ta không có cách chi mà hiểu được và một lẽ nữa có những cái dụng ngữ có những cái chữ dịch trước đây lâu rồi năm ba chục năm về trước ừ, bây giờ thì chắc chắn nếu ôn Minh Châu còn sống thì chắc chắn là ông sẽ cân nhắc lại nha cân nhắc lại cho nên cái chỗ đó chúng tôi có mạng phép ghi chú là chúng tôi dịch lại chỗ đó chúng tôi không phủ nhận cái công lao của tiền bối nhưng mà bà con cứ nghi ngờ chúng tôi thì bà con đâu có phải không thấy đường không phải bị tâm thần đâu mà không có dò được nha các vị dò đơn bản nào ngôn ngữ nào quý vị biết nha dò cái tại sao chúng tôi lại chọn cái bản dịch mới nha, dịch mới chẳng hạn như cái bệnh kinh đại phương quảng về ừ, kinh đại phương quảng thì bắt buộc chúng tôi phải, phải dịch lại nha để kinh đại phương quảng trong trung bộ ấy ừ. rồi thì ờ, chưa hết chúng tôi in theo cái kiểu mà song ngữ đó song ngữ là sao tức là một bên mà, mà tiếng Pali một bên thì tiếng Việt nhưng mà nó hơi cực là chỗ này tức là cái đoạn Bali đó nó phải song song với cái đoạn tiếng Việt tương ứng chứ không phải là ờ, để bên Bali bên Việt rồi ừ, ông đi nơi bà đi nẻo thì không được ừ, mà cái cực cái chỗ là phải ngắt khúc ngắt ở đây là Bali cho nên cái quyển này ngoài ra cái gọi là cái yếu chỉ thiền môn ừ, nói thiền môn nhật tụng nhưng có tụng khỉ vậy đó mà bà con bỏ túi để bà con lấy đó làm sách gối đầu làm cẩm nang làm bí kiếp hộ thân ừ. à, là bí kiếp hộ thân và cái quan trọng nữa là ai có nhu cầu ừ, học tiếng Pali mà trực tiếp trên một cái văn kiện được xem là uy tín hàng đầu của Phật pháp đó là tạng chánh tạng Pali thì bà con hoàn toàn có thể sử dụng cái quyển này quyển thiền môn nhật tục thì 1.200 trang chúng ta bắt buộc phải in thành hai tập nha thì lần đầu chúng ta phải in tập 1 lần thứ hai chúng ta in tập tập ờ, tiếp theo chúng ta sẽ in tập 2 để chúng tôi chỉ hí hí một vài cái nội dung cho bà con thí dụ như trong đó trong kinh điển Pali nói gì về vấn đề là cầu nguyện chư thiên à, chúng ta nhờ cạnh chư thiên như thế nào mới gọi là đúng nha rồi trong đó có bài kinh nói về vấn đề hộ niệm người cận tử tôi đã nói nhiều lần hộ niệm cận tử trong đó đức phật nói gì về nữ quyền à, một bài kinh ngắn thôi nói về nữ quyền chẳng hạn như ông vua ông vua được tin à, vua đang nghe pháp được tin là hoàng hậu sinh công chúa vua buồn ra mặt à, thì khi Phật biết vậy Phật mới dạy cho vua thế này Phật dạy rằng tại sao coi thường con gái khi tất cả đàn ông vĩ đại nhất trên hành tinh này đều do phụ nữ sinh ra chỉ một câu nói đó tại sao phải coi thường phụ nữ khi tất cả những người đàn ông vĩ đại nhất trên cái thế giới này đều do phụ nữ sinh ra Ờ, thì tại sao phải coi thường phụ nữ tại sao phải chà đạp cái cái, cái giới tính nữ này đó là những cái bài kinh rất là quan trọng rồi cái những bài kinh ngày, ngày nói về vấn đề môi trường chúng ta sống ở đâu chúng ta có trách nhiệm bảo vệ cái môi trường thiên nhiên mà mình đang ở đó bảo vệ như vậy không phải cho riêng mình mà còn bảo vệ cho những chúng sinh ở đó những chúng sinh thấy được và chúng sinh không thấy được chúng ta bảo vệ cái tầm nhìn của mình bảo vệ lá phổi của mình bảo vệ cái bầu không khí mà mình đang hít thở trong đó chúng ta bảo vệ những người bảo vệ bản thân bảo vệ những người sống quanh mình và những người mình không thấy mặt đại khái đặc biệt của những mình bệnh rất là độc đáo quý vị à. độc lắm nha yeah thì qua cái bộ gọi là thiền môn nhật tụng của Kalamatoya chúng ta gọi là có thể có được một bộ sách để lận lưng như là cái bộ sách mà kinh nghiệm tuổi quán chúng tôi cũng muốn nhưng mà con có một bộ đó lận lưng để đi về miếng điện ít ra đứng trước một cái cổng thiền viện mình biết trong đó nói cái, cái thiền viện này thuộc về truyền thống nào cái tiêu chí hành trì đường lối hành trì của cái cái, cái, cái truyền thống này là đại khái là sao ví dụ như vậy nhớ nha cho nên đó là phải khoe với bà con mà cũng đồng thời đồng thời khoe đã đành nhưng mà đồng thời cũng có một chút ừ, hỏi han bà con là xem liệu bà con ai mà có thể giúp được ít nhiều về cái công cái công cho làm ngán quá nha công về technique về kỹ thuật á ừ. dàn trang lại ao ngán cứ mình chỉnh xong cái ừ, mình mở ra coi cái nó nó nó, nó xáo trộn nó xáo trộn nó chạy nó chạy loạn này thì ờ, sợ là mình chỉnh rồi rồi tối đem giao nhện nó lại loạn thêm một lần nữa thì chết nha đã bị đã bị một vài lần rồi có nghĩa là bản thảo là sửa riêng nhưng mà đem cho nhện nó là không biết họ là đen quay sao đó họ bấm lộn như thế nào đó mà nó, nó cuối cùng nó rất quá nó không dĩ mình muốn cái trật tự cái trình bày nó không như ý mình muốn nữa nha cho nên nếu được ờ, thì rất cần cái sự hỗ trợ về technique của bà con vì kỹ thuật ấy cái đó là không khó và cũng phải nói thiệt chuyện hơi khó nghe uhm, thời nay mà tập sanh thì ít thì lý thông thì nhiều cái người mà nghịch ngợm rồi thì uh, trêu đùa đó thì nhiều nha uh, ờ, gửi, gửi gửi cho đi gửi cho tôi gửi cho tôi gửi xong rồi thì tịch luôn mất công quá mất công giao dịch quá cho nên quý vị chịu khó cho tôi biết quý vị là ai ở đâu và thời gian quý vị có thể dành cho ừ, cái công trình này là tối thiểu một ngày vẫn bao nhiêu giờ đồng hồ chứ còn mà quý vị đi làm đồng tắt mặt tối rồi tối 10 giờ đêm mới mới về đến nhà rồi bỏ ra 15 phút đọc thì cái người như vậy tôi không dám làm phiền nha ừ. okay. quý vị phải cho tôi biết tối thiểu quý vị ở trong hay ngoài nước và liên lạc với quý vị bằng cách nào và cái việc mà trao đổi qua lại ra sao chứ còn gửi cho quý vị cái email hoặc là cái tin nhắn message xong rồi là 8 tháng sau quý vị mới hồi âm thì cái lúc đó tôi chỉ còn nước là hồi dương nha nhớ rất là cần bây giờ làm ngán quá quá ngán rồi rồi bây giờ đó là mình à, chờ bà con vô đông bây là con vô đông rồi đó bây giờ bắt đầu mình giảng kinh nha mình vô cái kênh kinh trên đã giờ tôi biết có nhiều người thắc mắc tại sao bữa nay mắc dịch mắc gió gì mà chúng tôi lại không có giảng kinh ai mà chúng tôi đem mình chỉ nó ra thì bữa nay chúng ta học kinh rồi kinh bạc kỳ à, kinh bạc kỳ và kỳ là sao từ cái tiếng phạn là quách chi quách chi đó tiếng là âm là tiếng hán là, là kỳ kẻ lưu đầy à. à. đó quách chi là ta tiếng Pali à, tiếng Hán âm là Bạc Kỳ thì tụi tiếng việt mình đó là cái chữ này có nghĩa là cái kẻ bị lưu đày ừ. ừ. kẻ bị lưu đày tại sao có cái giống dân này thì dĩ nhiên mình giảng trên cái mắt gì mình mình giảng ba cái nhân danh địa danh nhưng mà biết rồi vẫn hay tại vì cái cái cái, cái địa danh ờ, bác chi này mình gặp hoài à. à thì cho bà con một cái thông tin về sử học à, về, lịch sử về về về địa lý cũng hay à, bác chi này nó từ cái chữ bác chi tí có nghĩa là lìa bỏ là tống khứ còn có chi là cái giống dân bị lưu đày là sao thì xưa có cái ông đậu sĩ ừ. đậu sĩ cũng sống trong rừng rồi ông ừ, ngẫu nhiên mà ông nhận được ông có được hai đứa bé kiểu mà không cha mẹ đó đem về ông nuôi đó. ông đem về ông nuôi nuôi nuôi rồi dĩ nhiên ông nuôi đến một lúc nào đó thôi ông tu hành mà ông mới đem nó về làng giao cho dân làng chăm sóc giùm mà đặc biệt là hai cái đứa bé này nó mạnh dữ lắm nó mạnh quá mạnh nó mạnh mà tính khí thì nó quật cường hung hãn mà quật cường chơi lúc nào cũng lấn lướt không muốn thua ai hết lúc nào cũng trên đầu cổ bạn trang lứa hết trơn á Ừ. mà dòng cái thứ con mà không cha là là người ta coi thường mà bây giờ nó lại hung hăng nữa cho nên người ta vừa ghét vừa khinh mà vừa sợ nha ghét khinh mà sợ mà bây giờ đụng tới nó thì cũng ngán mà ở chung thì ở không, không nổi cuối cùng cái dân làng nó đợi cho tụi nó lớn nên nó tôi về anh em của tụi bay cũng tự mò cua bắt tép được thôi đó cuối làng có cái miếng đất trống đó ra đó mà cất chồi ở chứ ở trong đây cũng biết nào có sự nghiệp cái nó khéo khéo gì đó biết này có biết nào có sự nghiệp thôi ra đó có trồng trọt chăn nuôi bán buôn gì đó rồi coi lập gia đình này nọ rồi chứ còn đâu bố mẹ nuôi đâu có nuôi hoài được ừ. tụi tôi dân làng đâu có nuôi hoài được thế là từ một cái chỗ mà ông thầy tu đem về nuôi hồi nhỏ rồi sau đem bán cái cho cái đám dân làng mà coi như dân làng nó nuôi cũng không nổi nữa mới đẩy tiếp ra và cho sống mình vậy đó à, rồi cái hai đứa này nó nhờ cái sức gốc của nó khỏe mạnh đó rồi cũng làm thuê làm mướn rồi học nghề rồi đủ thứ bán buôn rồi cuối cùng nó cũng có vợ có chồng rồi nó cũng sanh sôi nó lập thôn lập ấp từ ít nó ra nhiều nhiều nhiều nhiều cuối cùng thì nó nó hình thành ra một cái bộ tộc mà người ta gọi tên bộ tộc là quách chi tức là để gọi là ghi nhớ lại cái gốc tích hai cái ông ông gọi là ông tổ của cái dòng của cái bộ tộc này là hai đứa bé mà bị người ta xua đuổi ruồng rẫy đó cho nên cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái từ cái, cái, cái nhóm người nhỏ là nó hình thành lên một bộ tộc và cuối cùng nó hình thành ra cả một cái quốc gia và vẫn lấy cái tên cũ là là quách chi tức là để là cái cái đám dân mà bị bị lưu đày bị xua đuổi bị ruồng rẫy đó đại khái như vậy giống như mình biết cái dân mà dân Bangladesh cái chữ Bangla nó từ chữ Bingala đi xá có nghĩa là xứ sở binh đi sáu lịch sử mà binh cái lá nghĩa là cái là nâu màu nâu đồng màu nâu đồng có nghĩa là ngày xưa đó là cái chỗ ở của một cái giống dân bản xứ mà cái màu da của họ nó màu đồng hung đồng hung khói à. rồi cái người tôi tiếng phạn là Bangladesh mà kêu riết bây giờ nó là Bangladesh một cái vùng đất của nó giáp với, với, với, với miếng một bên giáp với miếng điện bên giáp với Ấn Độ ấy. Uh ừ -huh gọi là như Việt Nam mình ngày xưa là lúc người Tràm ở Việt Nam họ có một vùng đất họ kêu là Banduranga đó có cái trại lính đó, Banduranga nhưng mà vì kêu nhanh nó kêu Banduranga tiếng thành ra Phan Rang người nào cũng hay chữ Phan Rang của mình từ chữ Banduranga là cái trại lính của dân Trà hồi xưa đó đó à, Banduranga ừ, hoặc là Chaya Chaya Vakman là tên cũng vua Trà hồi xưa lấy quyền Tân đó mà chay da đó đọc theo tiếng Sanskrit hay là tiếng Pali đó, e aya đôi khi hoán vị nhau cho nên chay da có thể đọc thành chê đọc nhanh đó, da đọc thành chê vaman là đọc là họ đọc, họ đọc chữ vaman là chữ va gần như nuốt họ chỉ giữ chữ man là rõ thôi cho nên chaya hoặc man là đọc thành chê man là từ đó nó ra là chế man thì đúng là chế man là chaya hoặc man nhớ nha chaya hoặc man là chế man à, bà con ờ, một chút cái khái niệm này đó nha rồi thì cái đám dân này nó mạnh lắm mạnh nó hùng mạnh lắm thời đức phật cái bộ tộc quý chi này mạnh lắm rồi lúc mà đức phật sắp tịch ấy, qua giờ thế đó, thấy cái xứ này nó hùng mạnh phú cường giàu có sung túc thì vua thèm lắm nhưng mà có điều thèm á, là, cái thèm có một chính khách chứ mà vua quên một cái thực tế một cái xứ sở mà nó ngon lành nó không giống như một món đồ ngon lành tôi thấy quý vị có một cái đồng hồ quá ngon lành tôi tìm đủ cách tôi tôi chiếm khi tôi chiếm được cái đồng hồ đó thì nó vẫn tiếp tục là cái đồng hồ ngon lành một cái đồng hồ Rolex bằng platinum thí dụ như vậy cẩn thận cẩn hộp xoàn à, trị giá là 180 ngàn thí dụ như vậy thì khi mà tôi tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi, tôi đoạt được cử đoạt được cái đồng hồ đó thì nó vẫn là cái đồng hồ platinum cẩn học xoàn và vẫn trị giá 180 ngàn đô la ừ. nhưng mà cái xứ sở nó phải như vậy một cái xứ sở đó mình thấy nó hùng cường nó thạnh mậu như xương thịnh như vậy nhưng mà nếu mà mình chiếm nó rồi đó thì nó tanh mạnh chiến tranh mà rồi thì em nói khi mình thấy cái nó nó hay là vì cái cơ chế của nó thông minh cái nền dân trí nó nó cao cấp trung nhưng mình khi mình quậy banh nó rồi đó thì mình không phải là giải phóng nó mà mình là cưỡng đoạt mà cái chữ giải phóng rất là khó xài mình giải phóng là khi nào người ta bị giam nhốt tù đài mà mình vô mình tháo gỡ gông cùm cho người ta được tự do và người ta vẫn tiếp tiếp tục từ đó đi lên cao hơn để gọi là giải phóng còn đằng này á, là, là, là mình nói mình giải phóng mà thật ra mình vô mình làm cho người ta người ta banh chầm từ văn hóa kinh tế đạo đức bệ rạc hủ bại tiêu điều cái đó gọi là đi ăn cướp và đi phá nhà người ta nha chứ đó phải là giải phóng cái chữ đó khó xài lắm nha thì vua vua vua vua, vua thế Asathe Achatasattu muốn quá mà quên cái vụ này quên cái vụ mà giải phóng này nè quên rồi mới cử người tới hỏi Đức Phật thì giọng tin Đức Phật cái gì cũng biết hết thì em biết chắc đức phật không có cổ suý chiến tranh chắc chắn rồi nhưng mà ít ra đó cái người mà cái gì cũng biết thế nào ngày cũng nhí để cho mình biết một vài cái câu nói rồi mình dựa vào đó mình tự liệu nha ừ, mình tự tự xử thì khi mà ông cử sứ giả đến gặp phật ấy cử hai ông bộ trưởng hai ông đại thần đến gặp đức phật đức phật không có nói là là vua nên đánh hay là không nên đánh mà đức phật chỉ quay vào hỏi ngạ này anh à, nàng có nghe ai nói gì về dân chủ quách trị hay không về cái xứ quách trị cái bộ tộc quách trị hay không thì nghe đang nói dạ không có nghe cái xứ đúng độc đáo lắm từ gọi là vua cho đến dân một lòng một dạ xứ đó có dân trí rất là cao xứ đó là cái xứ mà đàn bà trẻ con súc vật được tôn trọng cái xứ đó đời sống tâm linh tinh thần được tôn trọng cái xứ đó là cái xứ mà người ta tôn trọng lễ nghĩa cái xứ đó người ta tôn trọng đạo đức tôn trọng đời sống tâm linh cái xứ đó là cái xứ người dân biết đoàn kết cái xứ đó có một nền kinh tế hùng mạnh có một cái nền chính trị và nó là sắc sảo ừ. ngày nay người nói một hơi như vậy thì đức phật ngày bị dạy ngày ngày nay ngày nay nếu mẹ nay một cái xứ sở mà có đạo đức có tâm linh có tinh thần biết tôn trọng à, nhân phẩm con người biết là coi trọng phụ nữ trẻ con người già như vậy thì anh đang nghĩ sao một đất nước như vậy có dễ tấn công lắm không thì anh nó bạch tôn con nghĩ rất là khó bởi vì tự thân nó đã có một cái cái cái, cái sự tự vệ rất lớn ừ, một đất nước mà nó muốn dễ bị tấn công là bởi vì nó phải bị uh, manh muốn bị bệ rạc bị là phân hóa uh, chứ còn mà một đất nước mà nó là dân quân một lòng của nó được khó lòng lắm ừ, thì hai thầy trò nói chuyện với nhau thì cái ham đại thành sứ giả nghe như về về ông nói thưa vị vua ông nói con vô hạ thần vào gặp phật cái phật nói chuyện với ngài nan như vậy cũng giống như là sứ giả của của nhà Nguyễn mà vào gặp Trẳng Trinh hỏi ông như bây giờ Nam Tiến có nên không thì ông chỉ trả lời lần đầu thì trả lời là ông nói với người làm ông là thờ Phật ăn oán có nghĩa là tiếp tục thò vô lê để mà trụ lại đất Bắc lần thứ hai sứ giả nhà nguyễn chú nguyễn hoàng vào cử người tới gặp trận trình thì ông lúc ông đang chăm sóc cái hòn giả sơn có một bầy kiến nó đang bò trên đó ông không thèm nhìn mặt sứ giả ông vẫn lấy tay ông búng nước ông tưới kiện trên đó và ông nói bâng quơ ai nghe được thì nghe hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân sứ giả nghe như vậy biết là ông ẩn ý ông gửi gửi gắm cho mình thì ông về ông có tâu lại với chú Nguyễn Hoàng chú Nguyễn Hoàng mới là nam tiếng liền biết ở lâu không được nữa thì về nam tiến là vô chiếm đất thuận hóa chữ huế là gốc là từ chữ hóa ừ. thanh hóa thuận hóa mọi người chàm phải đọc thành huế chữ huế đọc thành hóa thì từ đó là là, là lập nên triều nguyễn mà 13 triều nguyễn nằm ở đó nha ở đây cũng vậy cái người cái ông, ông nguyễn công vua hiền trí cái người lãnh đạo luôn luôn biết lắng nghe từ những người mà mình tôn tôn quý nha đời sống không có học hỏi đời sống không có trao đổi là đời sống coi như vất đi ừ từ tôn giáo cho đến chính trị xã hội văn hóa ngoài đời thảy đều như vậy hết nha thì sau khi mà hai ông sứ giả đến về rồi thì đức phật ngày mới dạy ngài đang này anh ngay lập tức triệu tập tất cả các tỳ kheo đang có mặt tại cái thành phố này và vùng phụ cận à, về gặp như lai gặp để lúc đó ngày sắp tịch rồi thì tất thì trong tích tắc ngày nay ngày dĩ nhiên là ngày đâu có mà thành thông mà, mà, mà đâu có alo điện thoại tin nhắn email như mình bây giờ thì ngày áp dụng cái cách mà của của cái ban cái vị có biết không biết trong đó mình biết cái ban không có nghĩa là cái ban mà của hồng tất công khi mà họ cần loan tin tức thì họ chỉ cần dùng cái cơ sở quần chúng mà trước đây đã được cài cắm theo cái kiểu mà tay bè mắt khớp đó có nghĩa là mình chỉ loan tin nó cho một bộ phận nào đó và bộ phận nó tiếp tục lan tỏa lan tỏa lan tỏa lan tỏa trong thời gian rất ngắn như có thể thì coi như tất cả chư tăng nữa tập trung là để mà nghe Phật, Phật, Phật, Phật, Phật gọi là giáo hối lần cuối này kiểu mà của của của của của của của của của, của cái bang đó mà về sau này của mấy cái như là Thái Bình Thiên Quốc rồi đó là mấy cái tổ chức mà, mà, mà của của Trung Quốc rồi mấy cái như là Hồng Hoa Hội Hội Tam Hoàng họ cũng dùng cái cách đó để mở liên lạc liên lạc là có nghe là nó không phải alo nhưng mà họ hay lắm dùng cái cơ sở quần chúng mình phải tận dụng được sức mạnh của, của, của quần chúng nha thì à, chú tăng đến thì Phật này mới dạy về cách đi theo vừa nhìn vào cái tấm gương hộ quốc lập quốc và hộ quốc của dân Bách Chi thì cái giáo pháp này tăng chúng trong giáo pháp này cũng cần phải có những cái cương lĩnh tăng đoàn để mà trước là hộ thân sau là duy trì cái mạng mạch tông môn của giáo pháp ở đây ta sẽ dạy cho các người 37 ừ, 37 cái gọi là pháp bất thối tức là những cái điều kiện ừ, để mà bảo vệ bản thân và tăng đoàn duy trì cái sự tồn tại của tăng đoàn trên cái thế giới này vì lợi của chư thiên và nhân loại cứ như vậy mà đức thế tôn lần lượt lần lượt lần lượt thuyết giảng đây ngày nào chúng tăng ừ, còn hòa hợp thì ngài nó tăng chúng còn tăng thịnh ngày nào chúng ta còn biết tôn trọng lắng nghe những vị tôn túc đa văn nhiều kinh nghiệm ngày nào ờ, các tỷ kheo không có thích ngủ nghỉ an dưỡng không có thích gọi là tụ họp đông đảo mà với với cái tinh thần gọi là nhảm nhí phím lực mà chỉ có tụ họp để mà cùng nhau tu tập và học hỏi thì ngày đã chúng tăng hương tịnh ngài nào các tỷ kheo còn thiết ta đời sống viễn ly không có đam mê đời sống chung trả va chạm với tục gia cư sĩ thì ngày đó chúng tăng còn hương tịnh tổng cộng ngài giảng 37 điều như vậy ừ. thì gọi là bài pháp aparani aparahina aparihaniya aparihaniya thầm bài pháp bất thối thì chúng tôi đã sưu tập tất cả những cái đó từ kinh đệ bán đến vàng để mà để vào trong cái quyển thiền môn nhật tụng đó ừ. đó gọi là bí quyết cẩm nang sách gối đầu cho tất cả ừ, gọi là, là hàng xuất gia cũng như là tục gia cư sĩ đều có thể lấy nó để mà làm cái ừ, cẩm nang sống đời và hành đạo nha thì ở đây mình có kinh quách chi thì nội dung cũng là điểm lại những cái điều mà tôi vừa vừa nhắc sơ đó quý vị nha này ở đây đó là ừ, ngày ngày ngày ngày ngày ngày nhắc lại dân bất chi đó ừ, dân bất chi đó ở đây mình thấy rõ ràng cái nội dung này là được cái nội dung này ít nhất đã được nhắc đến hai lần lần thứ nhất do chính đức phật dạy cho dân bất chi lần thứ hai ngài a nan nhắc lại những cái điều này nè khi mà sứ giả của vua Asa thể đến hỏi về cái chuyện nên đánh sư quá chi hay không ít nhất là hai lần nội dung này được nhắc đến thì đây là một một lần một trong hai lần ấy và lần này chắc chắn là đã diễn ra trước cái, cái lần hai nghĩa là lần là lần đầu tiên ít nhất đó nha ít nhất đó đây là lần đầu tiên à, đức phật ngài dạy cái cái ừ, đây là một trong những lần hiếm hoi mà ngài có vẻ Ừ, đá động đến cái vấn đề chính trị một cách rất là ôn hòa và cực kỳ minh triết không thể hay hơn nữa nha ừ, chẳng hạn như ngày dạy thì do viên quốc chi họ đến học đạo với ngài ngài dạy cho họ cả hai cả đạo giải thoát và đạo nhập thế tại sao vậy với ngài biết trước mặt ngài có những người có bao nhiêu người đi nữa cũng chia làm hai nhóm nhóm một là cầu đạo giải thoát vô thượng bồ đề nhưng mà còn có nhóm thứ hai là hiện giờ họ vẫn tiếp tục ở lại với cái mái tóc trên đầu với vợ con và gia tài sự sản họ không thể tạm họ tạm thời không thể đi tu như ngày dạy được đấy thì ngày giảng cõi hai đạo đạo xuất thế cho người muốn giải thoát và đạo nhập thế sống sao cho phải đối với những người có ở lại ngoài đời thì đây là một cái bài một trong những cái pháp thoại hiếm hoi mà ngày có nhắc sơ sơ cái vấn đề mà đạo đức uh, văn hóa xã hội và vấn đề chính trị uh, là trị quốc an bang à, tế thế nha thứ nhất là người ngài là ngày dạy dân dân bách chi đó ngày dạy dân bách chi thường xuyên ừ, hợp hợp mặt ừ, thường xuyên hợp mặt ừ, đoàn kết ờ, thường xuyên hợp mặt đoàn kết chúng ta thấy có một dạo trong nước mà hay có cái ví dụ mà hợp hợp đó hợp tổ dân phố rồi đó thật ra đó không phải hợp mặt là tốt mà họp để nói cái gì chứ không phải họp để mà kiểm soát lẫn nhau gieo rắc cái sự gọi là nghi kỵ hoang mang ngờ vực sợ hãi cái đó là sai mà họp mặt để mà củng cố sự đoàn kết họp mặt để mà trao đổi cho nhau những cái hay cái cái gì anh nói mà cần nghe tôi lắng nghe cái gì tôi nói cần nghe anh nên lắng nghe đó cái họp mặt đó đó mới là mới là kể đến trong trường hợp này nha à, luôn luôn là hợp mặt nha. trong cái đoàn kết nha. và gặp nhau trong đoàn kết và có phải giải tán cũng giải tán trong đoàn kết tức là mỗi lần hợp mặt là thân thương mà chia tay cũng là thân thương chứ không phải là hợp mặt cãi cãi banh dành hết rồi tới hồi cái nước dậy ừ, đá bàn xô ghế bỏ đi bực dọc chửi đóng cái đó không phải nha không phải ừ. mà thứ hai nữa nó là những cái cổ tục những cái luật lệ nào mà của các thế hệ trước để lại nếu xét thấy hay thì tiếp tục giữ lại không cần chỉnh lý à, không à, không phải tùy tiện chỉnh lý như mình thấy hôm nay một trong những cái nền gọi là chính trị mà thành công nhất trên thế giới đó là Mỹ 200 năm qua cái hiến pháp của Hoa Kỳ cho đến bây giờ vẫn tiếp tục có một nội dung thời sự giá trị vẫn tinh khôi vì sao vì chúng ta phải nói rằng đó là cái may mắn cái phúc phận của người dân mỹ khi mà họ có được những người lập quốc có cái đầu có cái đầu nha yeah. thì nếu cái hay đó nếu đó là những cái điều hay thì hôm nay người dân Mỹ phải tiếp tục có trách nhiệm giữ lại duy trì nó còn ba cái vụ mà ba cái tu chính pháp chỉnh đổi mỗi năm chẳng như kia rồi có vụ Hồng Kông thì ông ông Trump ông có ký thêm mấy cái dự luật về nhân quyền thì đó là cái chuyện tính sao à, cái đó mà những cái đó là năm nó thuần túy nó mang cái tính thời sự có thể thành mất nhưng cái hay của cái hiến pháp Hoa Kỳ 200 năm trước từ cái thời Washington cho đến bây giờ vẫn được tôn trọng vẫn tiếp tục được tôn trọng nha nhớ cái đó thì cái chuyện đó thứ nhất là ngày dạy rằng một cái đời sống ừ, cư sĩ ừ, trong một cái đoàn thể trong một cái tổ chức thì chuyện đầu tiên phải thường xuyên học mặt ừ, để để mà chăm sóc lẫn nhau trong tinh thần đoàn kết chuyện thứ hai những cái gì hay những truyền thống nào hay đẹp của đời trước từ đời sau phải có trách nhiệm giữ lại dạ cái đó cái hay thì mình thấy trong cơ thể mình cũng vậy thôi cái gì nó có sẵn mà hay mình giữ lại còn như nguyên hàm răng mình mà bẩm sinh răng ok mình giữ lại mắc gì mình phải cưa phải cắt qua làm trái mới làm chi nha à, còn kẹt lắm mình mới bỏ à, trong cơ thể mình cái gì mà kẹt lắm đó, mà phải bỏ thì mình mới bỏ thì đó là chỉ trong cơ thể mình mà trong một ngôi nhà một căn phòng một cái tủ trong một cái miếng đất trong một xã hội cũng vậy chúng ta chỉ bỏ đi cái gì không nên giữ lại giống như ở thụy sĩ ở mấy xứ tiên tiến thụy sĩ bắc âu nó khác mấy xứ châu á chậm tiến ở chỗ này bên xứ mấy xứ phát triển mấy xứ văn minh như thụy sĩ bắc âu người ta chỉ đốn cái cây khi không thể giữ còn mấy cái xíu chậm tiến của mình là chỉ giữ khi không đốn được nói thẳng luôn à, có cái xứ nào mà cây mấy cái cây gỗ quý mà phải lấy sắt hàng chung quanh sợ người ta cưa trộm luôn có cái xứ nào nó lạ vậy không nó, nó, ngộ lắm nó lấy sắt mà hàng chung quanh vậy mà lo sơ xảy là nó đốn liền còn nó trồng cây là nó, nó trồng là nó lẻ nguyên cái bịch ni lông mà tấm cái, cái gốc để luôn đó coi như là coi cây cối thiên nhiên không có ra gì hết đấy đây cũng vậy cái quan điểm nó khác nhau một chút người ta sẽ giữ lại mọi thứ khi thấy nó là cần thiết và người ta chỉ bỏ đi khi thấy nó là cần thiết chứ không phải thích thì bỏ thích thì giữ không cần lý do sai cái cơ thể mình mình có làm như vậy không không cái gì cần giữ mình phải giữ cái gì cần bỏ mình thì mình phải bỏ nha ừ, cái đó quan trọng lắm nha quan trọng lắm cho nên người ta chỉ đốn cây khi không thể giữ còn mình chỉ giữ khi không thể đốn nghe nó hơi giống giống nhau hoặc là có những cái cái cái cái này, có những cái đất nước khi mà anh bị bắt là anh chỉ được vô tội khi mà anh tìm người ta tìm ra được bằng chứng anh chỉ được vô tội khi nào người ta tìm ra bằng chứng là anh vô tội nhưng có những đất nước khi bị cảnh sát bắt thì anh chỉ bị xem là có tội khi người ta tìm ra bằng chứng có tội hai cái đó nghe nó hơi giống giống nhưng mà nó khác nhau một bên vấn đề là nhân quyền thôi một bên là anh chỉ bị xem là có tội khi chúng tôi tìm thấy bằng chứng à, cho nên chúng tôi cư xử khác còn một bên anh chỉ được xem là vô tội khi chúng tôi tìm được bằng chứng cho nên mình thấy trở trường hợp hai là chỉ đầu tiên là nó nhốt mình trước ra và nó đối xử tàn tệ chứ khác là mình mất đi cái nhân quyền đấy các bạn nha còn xứ kia thì khác xứ kia chúng tôi tình nghi chúng tôi mời anh về làm việc nhưng mà anh chỉ bị xem là có tội khi chúng tôi tìm thấy bằng chứng có tội của anh nha nó, nó khác nhau cho đó ừ. rồi thì ờ, ở đây ờ, thứ nhất là dân bách chi luôn luôn là đoàn kết thứ hai dân bách chi coi như là tôn trọng những cái hay cái đẹp của truyền thống đời xưa để lại không có chỉnh sửa một cách ngu xuẩn Đấy. cái hay của người ta dùng đập phá banh chành hết và trong khi mình không có được cái hay mới để thế cái hay cũ nha thì nó mọi rợ quá nó quá sức mọi rợ nha rồi rồi thì tiếp theo nữa nó là cái người dân bách chi coi như là biết gọi là tôn trọng kính lễ những cái gọi là đầu óc gọi là kinh nghiệm ừ, trưởng đường trong khi mình thấy đa phần là những cái tổ chức thất bại là gì lỡ đó người ta không có sự tôn trọng không có sự lắng nghe những thế hệ những cái bậc tôn tôn trưởng cái đó sai dầu đó là trong gia đình hay là trong một tổ chức người người tàu có một câu là dưỡng lão khất ngôn đó là nuôi nuôi người già thấy họ tay yếm chân mềm nhưng mà dưỡng lão khất ngôn là nuôi cái người già người trưởng thượng để lắng nghe khất là sinh ngôn là cái lời dạy của họ họ có thể ngồi xe lăn họ có thể là bị bật kinh xanh nước nước bọt nước miếng này nước giải nó chảy đồng đồng nhưng mà họ có thể cho mình nhiều cái góp ý cực hay và vô cùng cần thiết sinh tử nha cho nên một cái xứ sở một tổ chức mà không biết lắng nghe cái người tôn tôn, tôn trưởng thì cái xứ đó là vất đi nha còn nếu không thì chúng ta ờ, lấy cái tiêu chí là cái người đó có học vị người đó có uy tín ừ, cái người đó mình mến người đó là người mình quen biết người đó là người đem lại cho mình một quyền lợi nào đó dựa vào những tiêu chí đó để mà lắng nghe thì chết rồi chết rồi nhớ nha nhớ nha tôi cần đóng một cái bàn thì tôi phải đi tìm cái người nào có thể giúp được tôi cái tiêu chí duy nhất là cái người đó có thể giúp cho tôi đóng cái bàn chứ tôi không có dựa vào những tiêu chí đó là người đó đẹp người đó có ờ, học vị người đó là người tôi thương tôi mến người đó có uy tín xã hội người đó có tiếng nói người đó có một cái chuyên môn nào đó mà nó không mắc mớ gì cái vụ đóng bàn đó là tôi không có rớt cái vụ mà họ có cái gì tôi để một dịp khác nhưng mà trong cái vụ đóng bàn này tôi phải đi kiếm cái người mà có cái kinh nghiệm đóng bàn phải biết lắng nghe nha mình nuôi người già là mình để khai thác triệt để cái mà họ có, có thể có được cho mình nha rồi người dân với chi rồi coi như đó là tôn trọng phụ nữ tôn trọng người phụ nữ đây là một trong những cái bước đi mà phải nói là cách mạng các bạn tôi, tôi khi tôi đọc kinh Phật cái đọc mấy cái bài kinh này nè tôi nhớ cái câu nói mà của cái ông, ông dành gia của Mỹ khi mà ông ông, ông đặt chân lên, lên trên trên mặt trăng ông bước từ ở trên vi, trên vi truyền ra ngoài mặt đất của mặt trăng ông nói câu thế này những bước chân bé nhỏ của con người như là một bước đi dài của cả nhân loại cái câu nói đó hay lắm quý vị biết không ông bước đi mà ông nói ông nói ông nói về mặt đất ông nói rằng đây chỉ là những bước chân bé nhỏ của một con người nhưng lại là một bước đi dài một bước đi xa của cả nhân loại trên hành tinh của chúng ta ở đây cũng vậy có những cái bài kinh những pháp thoại mình thấy đức thế tôn ngày giảng cho một nhóm người lê que lê que vậy đó. nhưng mà chúng ta có biết rằng đó chính là một cái bản tuyên ngôn cho cả cái hành tinh này về một vấn đề đạo đức một vấn đề tâm linh nha các vị tưởng tượng cách đây 26 thì cái việc kỹ việc trước mà đã có người nói như thế này về nhân quyền về nữ quyền thì các vị nghĩ có có động trời không đấy nhớ nha một câu nói bình thường thôi của một cá nhân cho một nhóm người lẻ quẻ à, nhưng mà nó là một bước đi dài cho cả nhân loại trong mấy chục mươi thế kỷ sau đó đấy tôn trọng nữ quyền rồi tiếp theo là người dân có chi biết tôn trọng những giá trị tâm linh đền thờ miếu mạo được tôn trọng đấy tức là có những cái mình không hiểu thì mình cũng vẫn phải nhớ lời khổng tử là kính di viện chi ừ, cái gì mình không hiểu thì thôi mình để qua một bên bằng một sự tôn trọng ít nhất cũng để xét lại chứ không phải là mình chà đạp cái gì mình không hiểu nha cái bậy nhất của mình là gì cái gì mình ghét dẹp đập cái gì mình không hiểu dẹp đập các vị tưởng tượng cái đầu của mình mình biết được bao nhiêu chuyện cho nên cái gì mà mình không biết mình không thích thì mình đọc thì tôi hỏi trên đời là có bao nhiêu thứ này để cho mình đọc quá nhiều quá nhiều cứ cái gì tôi không biết đọc cái gì tôi không thích đọc cái gì tôi bản thân tôi thấy không cần đọc tôi không cần biết người khác có cần hay không không cần biết tôi nắm quyền đây cái gì tôi không hiểu đọc cái gì tôi không thích đọc cái gì nó không lợi lộc cho tôi không ăn nhậu gì hết đập cái gì nó không hỗ trợ cho cá nhân của tôi đoàn thể của tôi học thuyết của tôi chủ nghĩa mà tôi đang theo đuổi thì đập dẹp cái bị tưởng tượng nếu mà mấy ngàn năm lịch sử nhân loại mà nhân loại đã hành xử một cách ngu xuẩn xuẩn động manh động như vậy thì hôm nay cái gia tài cái di sản tâm linh văn hóa văn minh của nhân loại nó sẽ đi về đâu nó đã đi về đâu cứ là hạng vũ đánh vào vào vào lạc dương là đốt cung nga phòng cái tưởng tượng Mao Trạch Đông mà chiếm được đại lục là đốt phá banh chành hết trời các vị tưởng tượng thì đó. rồi Fidel Castro là quậy phá Cuba không còn non nước nào hết Ít lè đi đến đâu là tro bụi đến đó thành các tư hãng đi đến đâu thành bụi đến đó thì các vị tưởng tượng thì thì thế giới này nó đã đi về đâu cứ là cái gì mình không biết dẹp cái gì mình không thích dẹp cái gì mình không có ăn uống gì được hết không có chấm mút được không có tơ hào được dẹp thì như vậy thì chết rồi bởi vì thằng tèo nó sẽ dẹp những cái nó nó không thích nó không hiểu và nó không cần thằng tí cũng vậy nó cũng dẹp những cái nó không thích nó không hiểu và nó không cần mà cứ như vậy cả một cái gia đình một cái ngôi nhà mà năm anh em nó thì cái việc tưởng tượng của nó còn là cái gì cứ cái nào không thích đẹp đập dẹp đập dẹp đập dẹp ờ, à, anh không thích dẹp không hiểu mà không hiểu đó là gì dẹp này nó học cái tiếng pháp nó gặp cuốn từ điển tiếng pháp đốt em nhóm lửa thằng tí thằng tí tiếng anh thấy cuốn sách tiếng anh đốt thằng à, kia nhìn cái đồng hồ mà không biết phải làm sao cho nó chạy dục cứ như vậy đó, là coi như cả gia đình banh chành hết à, cho nên ở đây người dân nó chỉ biết tôn trọng những giá trị tâm linh siêu hình thông qua những cơ sở tôn thờ miếu mạo đại rồi tiếp theo người dân có chi biết tôn trọng những cá nhân có đạo đức có những thành tựu tâm linh các vị coi kỹ coi coi tôi có thêm bớt hay là tôi đang giảng trong chính kịch tôi đang cầm cái cái cái cái cái cái cái phone cái, cái, cái, cái kinh trên tay nha người dân pháp chỉ biết tôn trọng những giá trị ừ, mà gọi là tuyệt đại đa số các bộ phận nhân loại thời ấy mơ hồ nguồn tịch thậm chí coi rẻ chà đạp dày xéo không thường tiếc đó là nữ quyền đấy đó là người già có đã không tôi động người già tôi động phụ nữ tôn trọng cái đám mà coi như là thầy tu nhưng mà tôn trọng một cách hợp lý chứ không phải là cuồng tính cung đốn cho mập thay như cưỡng phải mà tôn trọng một cách có chọn lòng này nhớ nha ừ. thì ở đây nó ngày dạy cho dân quốc chi những cái điều mà để hộ quốc vệ quốc để bảo vệ đất nước của họ và đồng thời để đem lại cái niềm hạnh phúc an lạc cho từng người trong cái bộ tộc đó trong cái đất nước đó cho nên hôm nay chúng ta nếu chúng ta ngồi chúng ta nghe giảng cái này chúng ta nghĩ ô cái này về chính trị mà cái này về đạo đức xã hội mà đâu mắc mới gì mình sai sai cái chuyện mà ngày kêu gọi đoàn kết đó là một bài học mà gia đình nào cũng cần tổ chức nào cũng cần đoàn thể nào cũng cần thậm chí một nhóm bạn có hai ba đứa cũng phải cần cái bài học đoàn kết thứ hai ngày dạy mình biết tôn trọng những cái kẻ gọi là cơ nhở yếu đuối cái đó cận ta cận chứ cận rồi ngày dạy là biết lắng nghe những người lớn những người có kinh nghiệm hình như cũng cần ngày kia mình gọi ngày kia gọi mình tôn trọng những giá trị tâm linh tinh thần hình như cũng cần như vậy thì um, tuy là nói là đây là một bài học dạy cho một cái bộ tộc trị quốc hộ quốc vệ quốc nhưng mà nó cũng là những bài học xã hội những bài học sống đời cho từng người trong chúng ta ở đây nha yeah chúng ta học xong học đại khái cái bài kinh này là giảng ở tù rồi Thế tiếp theo chúng ta học về bài kinh Vasaka đó Vasaka đó cái cô ở đây có mấy người hay quá hay quá hay lắm quý gì làm vậy nó mới là hay nè nghe giảng người ta nói gì về người ta nói chuyện người ta mà mình cũng phải post lên không cho thấy là có này có kia chứ à, có bây giờ Ờ, chứ còn cứ thôi cứ nói chắc ông ngọn tưởng tượng rồi thấy bà nữa nha rồi đó. cho nên cảm ơn nhiều lắm cảm ơn những bàn tay vàng đã chịu khó ngồi gõ còn tôi gọi là bàn tay vàng này, bàn tay vàng những ngồi khó ngồi gõ này tiếp theo chúng ta học kinh Vasaka đó đây cái bài kinh này hồi nãy tôi nói rồi à, Vasaka đó Vasaka đó cái ông cái Vasakara này nè ông này cũng lớn chuyện lắm chứ phải không nha yeah đi chờ giờ một chút hôm nay cái chuyện này cũng lớn chuyện lắm Vasaka đấy rồi alo các vị còn nghe không cái ông ông Vasakara này lúc mà lúc đó Thế Tôn gấp sắp tịch rồi năm nay ngày 80 tuổi nha yeah ừ thì nãy tôi có nói ông a thế ông tôi thấy cái cái nước có chi ông thèm quá đi thèm quá giống như là mình tạm nghĩ giống như là anh pháp mà nó thèm thụy sĩ vậy đó à, nhưng mà tới hồi nó đánh nó chiếm được thụy sĩ là thụy sĩ banh chành hết hoặc giống như bây giờ mình singapore hoặc là uh, brunei hoặc là nam hàn cái đó mà trung quốc mà họ thèm quá họ đánh được họ chiếm được rồi coi như cũng banh chành cái mà trung quốc có được chỉ là một nấm tuyết đã tan ngày mà tuyết còn nằm ở xa nhìn tuyết đẹp nhưng khi đem tuyết về vào tay thì tuyết tay tuyết còn chỉ còn là một nên một bụng nước lạnh vô hồn vô duyên chán phèo nhạt thét nha ừ. thì lúc đó sẽ thấy muốn, muốn đánh với siêu bạch chi mới cử hai sứ giả hai đại thành tức là cỡ cỡ cái tầm hai bộ trưởng của mình mà ông tên là Sunni tháp mà ông tên là Wasaka đấy mà tại sao là để tôi muốn lưu ý và các vị nhớ ông Vasakara này là bởi vì nó có cái chuyện mà tôi nghĩ rằng trong rừng này cần cần nghe cần nghe Vasakara ông này có một lần đó này ông này có một lần đó ông, ông nhìn thấy ngày một viền liên nhìn thấy người viền liên đi trên núi xuống thì ngày, ngày ngày gặp có những một vài chỗ mà hòn đá nó hơi treo leo đó, thì ngày ngày đi bằng bước chân hơi vội hơi vội ừ. có chỗ ngày bước chân sải hơi dài chỗ ngày nghề đi hơi vội thì ông ở nhìn lên nói là ngày đi nhìn giống khỉ ngày leo núi nhìn giống khỉ ừ, chỉ một câu đó nhưng mà có người ông nói câu đó cho một người nghe thì cái người đó họ hết hồn họ nó không biết cái người mà ông nói đó là ai không ông phải lập tức ông sám máu cho bằng được chết ông rồi biết quý vị đó là nhân vật số 3 trong tam giới này số 3 trong vô lượng vũ trụ tức là hiện nay trong vô lượng vũ trụ là trên là đức phật kế đó là ngài sa la phật một vị gì ông liệu không thì lúc mà cái chuyện đến đây đức phật đức phật ngài mới giải rằng chỉ vì cái câu nối tinh nghịch với một đối tượng khải kính đó Vasakara ngay sau cái kiếp này nè sẽ sanh là một con khỉ đó các vị có còn nghe không Ừ, sẽ làm sẽ là một con khỉ hơn quá thì mới bị báo là quý vị còn nghe sẽ là một con khỉ bởi vì ông có cái lời bất kính như vậy thì ông mới suy nghĩ ông ấy chết rồi chư Phật không bao giờ nói sai chư Phật không bao giờ nói hai lời như vậy chắc chắn mình sẽ làm khỉ ông mới cho người nhà đó tại Đức Phật nói là ông sẽ làm khỉ ở đâu ở đâu cho nên ông mới cho người là trồng thiệt là nhiều cây trái ở đó để làm chi để mai này ông làm khỉ ông về đó ông ở ờ, và đúng sau này cũng chết ông sanh làm kỹ còn chuyện có về đó hay không thì tôi cũng chưa có câu kinh tế chỗ đó nha yeah. còn chuyện nó gọi là lo hậu sự <laughs> thì đúng vậy đó ông sẽ làm kỹ ở đó nhưng mà cái chuyện mà ông có ở đó cho đến mãn kiếp để ăn cái trái ông ông đã trồng hay không thì tôi không biết nha rồi nhưng mà ông có ở đó ừ. thì bây giờ ông đến ông đến ông mới là hầu phạt đây ông đến hầu phật ông đến hầu phật ông nói bạch thế tôn đời vua à, ờ, quách chi ờ, vua a sở thế đó muốn đánh đánh vậy đi vậy đó à, thì lúc bấy giờ đó là đức phật ngày không có trả lời ừ, ngày không có trả lời cho cho cho ông này mà ngày chỉ quay về ngày nói chuyện ngày này thì hai cái ông này ông Sunni Tha ông Vasaka đó nghe như vậy về mới thưa với vua vua vua cái gì ta vua a sở thế thì đúng Ờ, đúng như lời của Đức Phật đã đã dạy cái đó một đất nước mà cường thịnh như vậy thì không có cách chi mà đánh thì nó chỉ trừ ra một cách đó là ly ly gián dùng cái thế ly gián à, thì về sau chính vua sở thế chính dân mất chi đã bị đánh bại bởi ly gián ly gián nó độc lắm cái gì biết không ví dụ như quý vị thấy tôi làm calama đó tôi một thân một mình không tay yếu chân mềm không có tiền bạc không có quen biết ai hết mình mới le que mình quen được mấy người trời đất ơi thiên hạ tôi nghĩ họ không ghét tôi mà vì mọi chuyện nó diễn ra không ý như ý của họ họ chặn họ phá không còn cái gì quý vị có biết không hôm nay mà Calama từng ngày từng ngày mà vẫn đi đến đó đây có từ trong nước là tiến độ xây dựng mà vẫn được duy trì là phước của ba đời hành giả ba đời hành giả ba đời hành giả nói ra nó kỳ tôi từng đứng trên đồi Calama tôi khắc xin gọi là các vong hành giả mà đã từng tu con tập trong cái đất miến điện này nếu mà các ngài có lãng cản quanh đây thì xin gọi là gia trì phù hộ cho cái công trình này nó được ờ, thành tựu tốt đẹp để đêm đêm quý vị còn có dịp nhìn ờ, thấy những hình ảnh ngày xưa có những hành giả ngồi trong đêm sương trong liều vải để mà thiền định để mà sống chánh niệm mà không biết là do cái phúc phận của hành giả may sao hay là cái sự gia trì ấy của các thế hệ hành giả tiền bối là có thật mà mọi việc cho đến năm nay vẫn là phát ờ, tiếp diễn điều đặn và ngoạn mục đẹp mắt trong râm này nếu có người đang ở miếng điện thì xin một lần đại giá quan lâm đến cái liều cỏ ở Calama ngọn đồi quyết cao để nhìn thấy ờ. và nếu các vị có quở một chút nữa từ Việt Nam ờ từ Việt Nam bay qua đó một lần đi đi thăm thú các thiền viện đồng thời cũng ghé ra làm mà để xem hôm nay nó ra sao sáng hôm nay chúng tôi vừa nhận được mấy cái hình thương quá cái giếng nước cũ của người chủ đất ngày xưa đó, bây giờ không dùng được người ta phải đào cái giếng mới mà trong khi đó, đó thợ thầy cần nước để trộn hồ họ phải chở từng thùng từng thùng một thùng 200 lít họ chở một lần mấy thùng mấy thùng lên để có nước trộn hồ thương lắm một bên đào giếng thì cứ đào ngày 21 thì đào xong ờ, giếng đào xong thì ờ, đào giếng bắt rồi có một cái nhóm phật tử ở Sài Gòn cũng qua thăm rồi hứa là cũng máy bơm máy biết gì đó rồi biết thì cũng phá đó mà phá ly gián nó ly gián ly gián phá chọt thì sao đó bây giờ cái đám nó lấy hết tiền của mà tiền cúng mua máy bơm đó bây giờ họ chuyển không cúng nữa dồn tiền đi mua vàng đi sắm vàng qua Ấn Độ bọc mấy cái, cái tháp bệnh mà họ còn khoe bây giờ họ mua được mấy trăm ký gì đó bọc bệnh trong khi bên đây đối le lưỡi mới nước uống bây ờ, giờ gom hết tiền họ đi bệnh mua vàng họ cho biết là mua vàng mua mấy trăm ký để mà bọc bệnh nghe cũng tùy hỷ thì có tùy hỷ đó nhưng mà cũng hơi có tiếng ngậm ngùi ừ. chỗ kẻ chỗ ăn không hết mà người làm không ra mà thôi bây giờ tùy duyên ừ thì à, mong là cái giếng ngày 21 này mà nó thành đó, thì trước mắt có nước sử dụng cho thợ thầy và uh, tầm khoảng chừng tháng tháng rưỡi đó tôi phải có mặt bên đó thì cũng có nước nấu ăn nước tắm rửa rồi sinh hoạt thoải mái à, với cũng phải có nước để mà tôi nấu nước cho mấy cái người trống tôi qua có chỗ tắm chiều chứ ừ. thì uh, đại khái cái ly giá nó độc lắm gì biết không nó độc lắm nó có những người mà tại sao bây giờ đó bị thiếu cái này thiếu cái kia thiếu chất này chất nọ mà thuốc bơm vô nó bị sốc nó nhận không được là do hồi xưa họ cản họ cản nó nhiều nghiệp để dẫn đến cái đó nhưng mà một trong những cái nghiệp đó là ngày xưa mình đã chặn những cái suối nguồn cho ai đó ví dụ như mình mình phá hoại một cái công trình từ thiện gì đó thí dụ như vậy đời đời tới là sinh ra cái biểu cơ thể nó không có nhận đường được đường vô nó không nhận được nó biến thành bệnh là ngộ lắm có những cơ thể muối vô nó nhận được nó, chuyển qua bên tăng xong nó làm cho bệnh chơi vậy đó rồi khi có những người ăn đường ăn muối ăn mỡ ăn dầu xả vàng có những người cứ cho miếng muối vô là đo gãy kim cho miếng đường vô là tiểu đường cho miếng dầu mỡ lên là cholesterol thí dụ như vậy có người uống ăn chút xíu canh xâm vô nó chuyển qua hết mình cái sạn thận nó là như vậy có người thì không sao bởi vì chặn mà chặn chặn chặn chặn chặn chặn chặn và tôi nói là một lần cho các vị hiểu lầm nhiều lắm rồi tôi nếu mà chỗ ở tôi đâu có cần người đó tôi ở một năm tôi đâu biết tôi về nó được bao nhiêu lần quý vị chỉ có mấy cái thiền khóa hai tuần thì tôi mới về cái khóa tu hai tuần tôi mới về mà đâu phải tôi về hoài tôi giao cho mấy thầy miếng điện mà rồi có tiền lúc nào tôi bảo đảm có người dịch tiếng việt cho bà con vậy thôi chứ cái đó không phải là cái chùa như bao nhiêu cái chùa việt nam khác và tôi cũng không phải là vị trụ trì như bao nhiêu vị trụ trì khác đó tôi phải là trụ trì tôi chỉ là cái người đại diện cho nên tôi cũng không hề sợ à, cái sở thế dụ của mỹ làm khó tôi bởi vì um, có người còn còn hỏi tôi hỏi sẽ có ngại khi mà vận động cho Calama rồi trả lời sao cho thế dụ tôi nói họ là người có ăn học có điều tra ra được mà thứ nhất hiện giờ tôi không giữ cái đó và thứ hai nữa là tôi chỉ dùng có cái miệng tôi to tôi kêu ở ờ, bây giờ ừ, cái số tiền đó từ điểm A chuyển qua điểm B để làm cái gì đó thì tôi là C tôi chỉ giao chỉ làm có một việc là kêu gọi từ tiền tiền nó từ điểm A chuyển qua điểm B để thực hiện cái công trình gì đó và tôi vẫn tiếp tục đứng ở điểm C để không có dây dưa gì trong đó hết và có nhiều phật tử hiểu lầm ờ, khi mà cho rằng đó là công sức là tiền bạc của người Việt Nam thì phải thuộc về tài sản về giáo sản của Phật giáo Việt Nam tôi xin thưa đó là một suy nghĩ rất là không nên trong đầu chúng ta chỉ nên có tâm bảo chứ không nên của quốc gia nha à, chỉ có tâm bảo thì là ờ, không tôi đang nói trong trường hợp này thôi nha chứ không phải tôi tôi kêu các vị phản quốc không có nha tôi chỉ nói trong trường hợp này thì ừ, hùng góp xây dựng gì đó để đời đời các thế hệ có chỗ tu học đời đời các thế hệ Việt Nam đi qua Miến Điện khi không kham nổi cái điều kiện ừ, sinh hoạt của Miến Điện thì ít ra cũng có chỗ lui lui về đây để được sống được hít thở được sinh hoạt được ăn uống trong cái không khí có cái mùi Việt Nam chỉ vậy thôi chỉ vậy thôi nè, chứ không có hơn nữa tại vì có nhiều vị thương lắm muốn tu lắm nhưng mà họ không kham nổi cái điều kiện bên các cái môi trường thiền viện miến điện đấy chỉ vậy thôi nhớ nha à, chứ còn tôi không có ăn nhậu gì trong cái vụ đó hết nha tôi cũng thỉnh thoảng đi về như bà con có những khóa thiền thời gian cho phép thì tôi về còn không thì bà con cứ làm việc thẳng với thiền sư và người phiên dịch xong nha à, và mai này á, là dĩ nhiên cái đó là phải chủ quyền của tôi nhưng mà giả sử đi tôi thấy tôi yếu quá thì tôi cũng sẽ có một lần đó tôi nhắc lại không phải của tôi nhưng mà cái tôi có thể làm được cái việc gì mà tôi làm được đó là sẽ có một lần tôi sẽ thỉnh chư tôn túc miếng điện về có thiền sinh đông đảo của người mình tôi cũng sẽ trình bày là cái kalama này là của tam bảo mười phương của tứ chúng mười phương và nếu mà hôm nay ờ, cái người chủ quản ở đây là ai à, ông An BMC B đó mà người đó có nằm xuống thì xin chư tăng miếng điện nhủ rủ lòng thương xót mà gọi là cử người đến chăm sóc như là một cái cơ sở chung của tam bảo không có quốc tịch không nhớ dùng cái đó chứ còn mà nghĩ ừ, có những người chưa cất mà họ đã đề nghị tôi là phải tìm cách thỉnh cho bằng được các vị sư Việt Nam qua để mà giám sát công trình rồi giấy tờ phải chuyển hết cho người Việt Nam đứng tên trong cái hiện nay thì vừa miếng vừa việc nha nhưng mà không tôi tuyệt đối uh, tuyệt đối không có đồng ý cái chuyện đó đó là phải là của tam bảo của tam bảo nó có 800 cái lợi thứ nhất mình không phải bận tâm cái chuyện tìm người thế kế thừa thứ hai mình không có lo cái chuyện là cái người kế thừa là kẻ bất xứng không lo thứ ba cái lực lượng tăng tài chân tăng của miếng điện đông kinh khủng lắm không mà nếu đó là cái cơ sở tu học không thì mình đâu có cần phải bận tâm là giao cho ai miễn là có người chăm sóc ờ, quản trị điều hành chỗ đó để cho đời đời các thế hệ hành giả có thể lưu tới ở đó đặc biệt dĩ nhiên là ưu tiên người Việt Nam mình rồi nha bắt buộc rồi nhưng có những lúc mình không có thiền quá thì người miếng điện họ vẫn có thể mượn cái đó giá dạ, yeah. giống như chỗ ở của chúng tôi tại châu Âu mình Đức này là năm nào cũng phải có một đến hai lần là ờ, mà các hành giả mà không phải hành giả thường các vị assistant á tức là mấy cái, cái mấy cái vị mà siêu huynh siêu tỷ của các cái thiền viện của các trung tâm vipassana châu Âu á áo có tích có đức có thụy sĩ có năm nào cũng phải có một hoặc hai lần họ mượn cái chỗ này nè họ tới họ làm một cái, cái 10 ngày mình gọi là là training huấn tập huấn tập huấn tập huấn đúng tập huấn tức là năm nào cũng phải có một hoặc hai lần dạ, các cái vị assistant của các thiền viện mà, mà quý Bassana đó mượn cái chỗ của chúng tôi đang giảng nè họ làm cái chỗ tập huấn đúng rồi tập huấn có nghĩa là gì là trao đổi kinh nghiệm Đấy, tức là cái chỗ của tôi khi tôi hướng dẫn đó, tôi gặp những vấn đề như thế này Đấy, vấn đề trong tổ chức, vấn đề trong nhân sự, vấn đề về thực phẩm, vấn đề về ờ, kỹ thuật, về đường lối. Đấy. Thì các assistant, các cái siêu tỷ, các siêu huynh của các um, trung tâm về để mà trao đổi với nhau, rồi cùng nhau tu thiền thực tập. Thương lắm, thương lắm. À, thì các vị các vị mà, mà mà trong đó có chữ tăng nha chữ tăng tích lan là cái người mình gọi là để hỏi mượn rồi hướng dẫn cái đám đó là lúc, lúc là hình như có một bốn năm năm nay như chứ một hai lần là không có chữ tăng thôi chứ còn là đa phần là à, đều có chữ tăng hết thì tôi tôi nhìn cái đó tôi nghĩ đến Calama tôi nói trời ơi Calama sau này mà được như vậy đẹp quá đẹp quá có nghĩa là chữ tăng Tích Lan à, mà cần có một chỗ bên miếng Điện vẫn có thể về đó chữ tăng tha Lan mà muốn về miếng Điện à, thì vẫn có thể về đó chư tăng Việt Nam chư tăng Lào chư tăng Đức Nhật Ca Thái Ca Lào Campuchia Nhật Bản Hungary Bulgaria Bắc Hàn Do Thái Trung Quốc nếu muốn thì cũng có thể về đó chuyện nó không thành vấn đề khi mà mình đặt cái cái tiêu chí mà mà, mà hoạt động như vậy đó thì mỗi một cái hạt gạo một cái tâm sẽ răng bỏ vào calama công được khôn lường nha ừ. chứ còn khi mà mình đóng khung đóng khung đóng khung cái đường hướng hoạt động à, tự mình gọi là tè mình dạt cái tiêu chí thì nó làm hỏng đi cái tinh thần và nó là săn phong che không biên giới của Kalama Kalama phải là Theravada Vipassana mà gọi là săn phong che phải là săn phong che Vipassana chứ không có mà mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà hạn cuộc nha cho nên tôi đang nói là chữ ly gián đó tôi đâu có dịp nào để thưa chuyện với bà con thì bây giờ nhân nó chữ ly gián thì tôi bèn mượn mượn mượn mượn một vài phút để mà thưa chuyện những cái mình lắm những cái mình mà cái, cái người của mình người ta nói một thằng nhật à, thì hơn người việt thì người việt nam hơn một nhật một với một người việt nam người việt nam hơn hai người nhật mà làm việc so với hai người việt nam có thể hai người việt nam vẫn hơn Việt Nam thông minh cần cù chịu khó nhưng mà ba người Nhật mà với ba người Việt Nam là chắc chắn ba người Nhật phải hơn bởi vì sao là người Việt Nam chỉ cần có ba trở lên là bắt đầu nó, nó, nó, manh muốn cái chia rẽ nó la như vậy dạ, nó là như vậy người Việt Nam á, cái dân tộc tính của mình chỉ có thể kề vai sát cánh khi cùng đối phó gian nguy cái dân tộc tính của mình mình chỉ là ok mình là tuyệt vời khi mà mình cùng gọi là chung vai sát cánh nhau đối phó với gian nguy nghịch cảnh chứ còn mà gọi là chăn êm nệm ấm rồi đó là mình không cách gì mình đứng cùng một giới tuyến được hết và chưa kể mình có một cái rất là độc đáo có nghĩa là mình cái, cái, cái tính đố kỵ của mình nó lớn lắm đố kỵ của dân tộc mình mình cái tôi là người Việt Nam người sanh ra tôi là người Việt Nam người nuôi tôi bây giờ là người Việt Nam cái máy móc phương tiện mà tôi đang dùng đây là cũng của người Việt Nam nhưng mà tôi phải đau lòng khi xác nhận rằng người Việt Nam mình đánh đố kỵ rất lớn lớn lắm đang dễ thương cực kỳ như vậy mà tự nhiên chỉ cần có một cái đối tượng nào đó để mình tị hiềm thì lập tức cái tánh đố kỵ nó trào ra ngăn không kịp này cái đó là cái nó đẹp mình không có được một cái tiêu chỉ chuẩn tối một cái điều kiện tâm lý tối thiểu để gọi là thưởng thức thiên nhiên đi ngoài thiên nhiên hoa nào đẹp thì mình ngắm hoa nào thơm thì mình ngửi chỗ nào có bóng mát thì mình đứng vào trong đó khi nắng khi mưa đó là cái cái cái mình phải có được cái điều kiện tâm lý đó mà, mà thưởng thức thiên nhiên như vậy thì mình mới có đủ điều kiện tâm lý để mình làm việc với nhau à, thấy hoa đẹp thì mình phải coi nó là hoa đẹp còn lần này là mình thấy cái gì mà màu mà cái đó mình không thích là mình chống và cái đó mình chiếm không được là mình chống ai hơn mình mình chống ai làm được cái việc mà mà, mà mình muốn làm á, là mình chống nói chung mình có tới một ngàn lấy một lý do để mình chống đây là chuyện rất là đáng tiếc nha rồi như vậy thì kinh Vasakara cũng nhắc lại cái nội dung của bài kinh trước đấy tiếp theo là kênh à, kênh các cái pháp bất thối bây giờ tôi uh, không hình giảng mà lý do à, sinh đọc lại kinh đại bác niết bàn trong trường bộ à mà chúng tôi à, cũng đã giảng xong kinh này à, trước khi mà giảng cái tăng chi nha cho nên bây giờ nó còn đóng hỏi à đó tức là năng chi bây giờ mày giảng lại thì nó nó không có đủ cái hứng thú bởi vì nó mới tin nè, nó mới đây nè à, thì sách nó đã ừ, ừ, có người chép rồi in lại rồi nha cái cái loạt bài đó đã có người chép rồi in lại rồi thì chúng tôi cũng muốn lắm cũng muốn ừ, hợp tác với các vị để chép lại và có cũng phải dĩ nhiên phải có chỉnh sửa chỉnh sửa Ờ, để mà phát hành nhưng các vị nhanh tay quá rồi các vị là hiểu lầm đó cho nên các vị không có hợp tác để các vị in riêng rồi cái cuộc trong đó nó có những cái điểm bất cập nói mà quý vị nói là phải viết cho nên thế nào nó cũng những cái sơ thất cái những thất thố mà thay vì mình hợp tác với nhau để mình ờ, cùng chép lại rồi mình chỉnh sửa thì hay quá còn đợt này bởi vì mình là con rồng cháu tiên à, mình là con rồng cháu tiên cho nên ờ, mình kiểu ờ, dùng lỗ lạc hồng cái máu chia rẽ của mình mạnh quá cũng ổn hơn. chứ không thôi bây giờ mình có mấy cái ờ, mấy cái trường bộ kinh để mà con dò lại cái đó cái đó tôi giảng rồi nha bây giờ tôi cũng chẳng biết cái đó ở Việt Nam có còn hay không hay là bán hết rồi tôi biết nhưng mà tôi biết chắc chắn có cái trường bộ kinh có có có có có, có ừ, cô nhị tường cô có đánh cô có đánh máy rồi chép lại nó chép bằng đánh máy cô có in nữa nhưng mà um, bây giờ thì bà con chắc uh, tùy duyên thôi nha có khi nào có dịp một là đi liên lạc tìm mua mấy biển có cổ hai đó khi nào chúng tôi um, xong cái calama chúng tôi sẽ uh, quy tập một số vị về giúp chùm cái đó đây đây đây, đây. bây giờ mình học kinh 27 nha kinh thối đọa kinh thối đọa kinh thối đọa dạ đúng kinh thối đọa à, dạ, cảm ơn quý vị nhiều quý vị chờ trong chút nó nực quá Đây, xin lỗi bà con. Xin lỗi quý vị. Ok. À, các vị còn nghe không? Alo. Các vị còn nghe không? Dạ rồi bảy pháp thoái đọa đây là bảy pháp thuộc lùi á thoái đọa là thuộc lùi nha thoái đọa thuộc lùi ở đây ngài nói là một nam nam cư sĩ nhưng mình mình phải hiểu ngầm là nữ cư sĩ cũng vậy có nghĩa là nói chung là cư sĩ đó nha cư sĩ một người cư sĩ mà mắc vào những cái này thì cái đạo nghiệp ở trong cái giáo pháp này nó không có đi tới được ừ, không có đi tới được cho nên gọi là thối đọa ừ, thối là đi lùi đọa là bị rớt xuống ừ, thay vì mình tu là phải đi lên và đi tới còn đằng này là mình rớt xuống và là thủng lùi nữa chứ ừ. thủng lùi mà, mà bị rớt xuống rồi thứ nhất là không có đến thăm tăng chúng cái này rất là dễ hiểu lầm ở đây không phải là chư tăng cần quý vị thăm nôm này là không phải nhưng mà gặp gỡ đó ừ. Ừ, không có thường xuyên gặp gỡ cái, cái người xuất gia thì cái đạo tâm mình nó bị mòn đi nó mò ngay cả ông sư cũng vậy dầu sống dầu là ông bản thân mình là ông sư mà mình lâu quá mình không gặp chữ tăng đó thì cái cái đạo tâm của mình đó đạo tâm hoặc là cái đạo hạnh của mình á, nó cũng không có tốt bằng cái chuyện mình thường xuyên hoặc là thỉnh thoảng gặp gỡ tăng chúng nhớ nha ừ, nhớ cái đó nói chi là cư sĩ cả một tháng cả một năm cứ là quần quật lăn lộn với đồng tiền bát gạo để miếng cơm bánh áo ừ, với bao nhiêu thứ ở chợ đời phức tạp cái đầu coi như là không còn chỗ cho tam bảo nữa cho nên mỗi tối thiểu ừ, mỗi lần mình ờ, mình tới gặp ờ, là chữ tăng tối thiểu đó thì mỗi lần tới mình cũng có phật trong lòng một chút đó là tối thiểu còn này này mình không có tới gặp chư tăng thường xuyên thì coi như cái tối thiểu đó nó cũng không có luôn nha yeah. còn này này mình có gặp có thể ít ra mỗi lần gặp đó mình cũng có phật trong lòng một tí à, rồi cái thứ hai nữa đó có nghĩa là à, nghe pháp một cách phải à, nói trong đây gọi là phóng túng nghe dự pháp có nghĩa là nghe pháp một cách hờ hững có nghĩa là thì, à, chư tăng giảng cái gì đó thì mình ngáp lên ngáp xuống vậy đó thì thì rồi con bé này có nhiều nó hoài à, kệ nó mấy mấy, mấy ổng người tới thăm để cũng nói nhăn nói cụi chút vậy thôi chứ còn cũng độc vọng nhiều đó hoặc là Ôi, và cái đạo là đạo giải thoát dành cho thánh nhân cao siêu với mình thà mình làm được nhiêu hay nhiêu ví dụ như vậy khi mình nghĩ như vậy mình nghe pháp không có cái sự mà, mà, mà chuyên tâm không có lắng nghe tiếng hán gọi là đế đó, đế thính đó. nghĩa là không có lắng tay nha không có lắng tay thì khó rồi, ừ. rồi tiếp theo nữa đó là không có thích um, giữ giới ừ, không có thích giữ giới um, nó có thế này cái cư sĩ giới đó, nó giúp cho mình phân biệt không phải phân biệt mà là giúp cho mình phân ranh cái phân biệt cái cư sĩ giới đó, cái ngũ giới đó, nó giúp cho mình phân ranh à, cái đời sống của nhân thiên và cái loài đọa lạc vì cái loài đọa lạc nó không có được năm giới bởi vậy cho nên tào mới có một câu mà dựa theo kinh nguyên thủy đó là ngũ giới bất trì nhân thiên lộ triệt tức là ngũ, ngũ giới mà không có giữ thì cái đường trời người nó coi như bị đóng cửa nha thì cái ngũ giới đó nó là cái lằn ranh à, giữa gọi là nhân thiên và và và và và, và, và, và các cõi đọa ừ. người có năm giới đó thì À, là cái đời, đời sống của họ đó là nó không có giống như cái người bị cái loài bị sa đọa thì khi mình sống giống cái gì thì mình sẽ mai mốt mình tắt thở mình sẽ về với cái loài đó cái này quan trọng lắm nha cái này quan trọng lắm ạ khi mình sống giống cái loài nào thì mình chết mình sẽ về với cái loài đó mà năm giới đó là cái lằn ranh giữa nhân thiên à, và và cả cái loài sa đọa đó cái giới nó quan trọng vậy còn cái cái đó là ngũ giới đó, còn cái bát giới đó, đó là nó phân biệt giữa cái người sống trong dục và ly dục. Đó. Mà cái ly dục mà bậc thấp á thì về các cái cõi dục thiên cao. Còn ly dục bậc cao á, thì về các cái cõi phạm thiên. Mà tại sao mà bát giới được xem là cái lằn ranh giữa người hưởng dục và ly dục? Các vị thấy rồi. Giờ ngồi dò lại đi ngồi dò lại đi ngồi dò lại tám giới đi à, ngồi giò lại tám giới thì coi như là giữ đúng tám giới thì coi như nó triệt sạch cái đường hưởng thụ của mình rồi nghĩ coi đúng không nếu mà giữ đúng tám giới là cái nó triệt nó triệt nó triệt nó triệt sạch cái đường hưởng thụ của một người cư sĩ nha à, nó triệt sạch và cái xuất gia giới giới từ xuất gia là cái lằn ranh giữa phàm và thánh đó cái lằn ranh giữa phàm và thánh có nghĩa là cái đừng cái giới tỳ kheo tôi đang nói giới tỳ kheo á cái giới tỳ kheo đó là là người bị tỳ kheo mà giữ giới trong sạch đó là vì nó đang sống theo cái kiểu của bậc thánh à, kiểu bậc thánh à, tức là cái giới giới tỳ kheo là cái lằn ranh giữa phạm và thánh còn cái bác quan trai là cái lằn ranh giữa người hưởng dục và người ly dục Đấy. còn cái ngũ giới là cái lằn ranh giữa ờ, các cõi siêu và đọa giữa nhân thiên dục giới và và bốn cõi đọa không biết các vị có ghi kịp không ta ngũ giới đó là cái lằn ranh giữa nhân thiên cõi đọa đúng rồi bát giới là ranh như hưởng dục và ly dục còn cái xuất gia giới là ranh giữa phạm và thánh trốn trốn trốn rồi đó ghi chú vậy đã trốn rồi đó Đấy. cái xuất gia giới đó, đó là cái lằn ranh giữa phạm và thánh có nghĩa là một cái vị tỷ kheo mà giữ trọn 227 giới đó thì về hình thức về hình thức y chang như vị thánh y chang như vị thánh về hình thức có nghĩa là nếu một vị mà giữ đúng 220 mét giới đó, thì mình có đi theo mình rình á mình rình coi cái ông này ông sống kiểu gì đó thì mình sẽ không có phân biệt được vị a la hán và cái vị tỳ kheo giữ 220 mét giới ghê như vậy đó. tôi nhắc lại lần nữa nếu một tỷ kheo mà giữ tròn 220 mét giới đó, thì cái hình thức của vị này đó không khác vị la hán không khác gớm như vậy thậm chí ở trong ờ, tương ưng bộ kinh đức phật cũng từng dạy rằng này các tỳ kheo cái người mà giữ bát quan đó cái người mà giữ bát quan đó là họ đã có một phần đời sống giống la hán rồi không biết trong trong có ai ai còn nhớ kinh đó không ta alo họ biết trung rung nó còn nhớ cái đó không này các tỳ kheo một cái người mà giữ bát quan trai đó là hình thức sống của họ đã có một phần giống la hán hình thức sống của họ có một phần giống a la hán đó nói chi là một cái giới tỳ kheo đấy cho nên cái quan trọng vậy đó rồi thì uh, tiếp theo đó là à, người cư sĩ không có niềm tin không có niềm tin vào các tỷ các cái vị tăng thì, thì cái đầu tiên là không có viếng thăm còn này là không có niềm tin có nghĩa là gặp người lớn tuổi thì cứ nghĩ rằng cho ông lãnh rồi à, hoặc là ông lãnh nhớ không nhiều hoặc là già xong tật hoặc là vợ ông già ông bệnh rồi chắc ừ, ông gặp mình ông đang cần mình chăm sóc ông đây rồi còn hãy gặp cái ông nào mới tu á thì mình ông này mới tu biết cái gì còn ông nào mà mà trung niên á thì mình nói ông này mấy ông này tu đâu cũng thấy thấy hoạt động nhiều quá khổ vậy đó một khi mình đã có lòng bất tín rồi đó thì cỡ nào mình cũng ông sư mà ù lì không biết gì hết thì mình chê là dốt bất tài còn ông sư mà có nhiều hoạt động đó thì mình nói sao tu còn cái ông sư mà trưởng lão mà ờ, lớn tuổi thì mình nói là là kiểu như là bạc nhược là hết pin là vô dụng kiểu đó thì không có ai để mình nể hết nhớ nha không có ai để mình nể hết ừ. rồi tiếp theo à, là khi nghe pháp với cái tâm không có phải là cầu pháp mà nghe pháp với cái tâm là vấn nạn tìm cái chỗ sơ hở để mà vặn bẻ ừ. ở bên Houston bên Houston tôi dạy học có một cái ông ông ông nội đó bên ờ, Dallas ông, ông cách Houston vẫn gần bốn tiếng hồ lái xe mà ông, ông hiếu chiến một cách đặc biệt hiếu chiến một cách đặc biệt là cứ lần nào tôi không biết vị khác làm sao nhưng mà đặc biệt là bản thân tôi ông cụ là coi như là năm nay là 70 ngoài rồi 75 78 rồi mà lái xe 5 tiếng 4 đến 5 tiếng đồng hồ lần nào cũng vậy chỉ cần mà không bệnh chỉ cần không bận không bận mà không bệnh thì lần nào cũng như lần nào họ nghe tôi về là lần nào cũng ráng chạy xe hụt hửi xuống ngồi nghe pháp mà tìm đủ cách vặn vẹo vặn vẹo và đặc biệt là rất là lý thú ừ, đối với cái việc đó ừ. À, đối với việc đó tôi không hiểu vì sao ừ. ngộ lắm tức là có một lần tôi nói tôi mệt quá nên tôi nói tôi không có thời giờ để mà đôi co trong cái này có lẽ bác về bác phải đọc thêm quyển này quyển này quyển này à, chứ còn bác không có đọc bác thiếu vốn lý khó đến chuyện quá nha ừ, khó đến chuyện quá thì uh, cứ như vậy đó quý vị thì mình không có có thể nào mình tiến bộ được trong cái Phật pháp đi nghe pháp mình không thích thì đừng có nghe nha không có nhất thiết phải mất thời gian để nghe pháp uh, với một cái nội tâm mà nó xung đột nó mâu thuẫn mà nó hung hăng như vậy nó hiếu chiến như vậy nó chỉ là cần thiết nha rồi rồi tiếp theo là gọi là tìm người sinh hoạt đại chúng có nghĩa là không có được kiến thức giáo lý ổn định do đó niềm tin nên ta bảo cũng không kiên định do đó do đó đạo nào cũng theo và trên trán lúc nào cũng có câu này đạo nào cũng giải làm lành lánh dữ đạo nào cũng là tốt và đường nào cũng về la mã đó là những câu về vốn và tôi cũng đã có dịp để mà gặp những người như vậy tôi nhắc lại một lần nữa tôi không có ý bài xích hệ phái nào hết nhưng mà các vị thử, thử tưởng tượng đi mỗi một hệ phái có những cái đặc điểm về nhận thức và đặc điểm hành trì khác nhau chứ nha ừ. mà coi như là mình là cứ lăn xăng mình không tìm ra được cái gì mà thích hợp nhất cho mình mà cứ nay thầy bà này mai thầy bà kia đó, thì cái người phật tử như vậy không có thể đi xa được nha tức là mình đang theo đuổi cái ông thầy này mình uống được cái hai thang cái mình nhà qua ông thầy cá đủ hai thang à. rồi ông thầy này thì cấm mình ăn muối ông thầy kia cấm mình ăn chua ông thầy nọ cấm mình ăn ngọt và cứ như vậy đó thì cứ uống này hai thang qua cái hai thang thì tôi không biết cuối cùng cái bệnh của mình nó sẽ đi về đâu nha. Mình phải có tìm hiểu, rồi mình phải có theo đuổi người ta ít lâu trong một thời gian tối thiểu nào đó. Còn đằng này cứ ông này hai tháng, kia ba tháng, mà mà có như một tháng mình đi tới tám ngày để cái việc tưởng tượng cuối cùng nó ra là cái gì. Ừm. Rồi. Cho nên đó là đi tìm cái đối tượng ngoài ngoài ngoài tăng ngoài ngoài ta tam bảo ngoài tăng chúng là vậy đó và cuối cùng gọi là tại đấy phục vụ trước à, có nghĩa là sao có nghĩa là chạy lăn xăng nhưng mà cuối cùng vẫn ưu tiên cho những đối tượng ngoài tăng bảo uhm. nó lạ lắm bữa nay thì thì có nhiều người họ chịu tôi không nổi họ nói trụ tại sao mà nghe ông giảng có lúc nghe giống như ông chửi có lúc cũng giống như ông biết chuyện mình ông chọt ừ, ông chọt nhột quá rồi biết chuyện của mình ừ, ừ, có ai kể ông nghe hay không mà sao ông biết hoặc là ông ông đem là ông giảng gì mà cầu trợ đừng có nói tên mình ra thì không có bị yên tâm gì không có nhưng mà nhiều khi nhớ nhớ cần minh họa chúng ta xài chuyện thứ thiệt nha và tôi biết hiện nay nó đang tồn tại một cái ờ, tình trạng rất là lạ có nghĩa là trong cư sĩ đó có những vị uh, đang âm thầm hình thành một nhóm gọi là có tóc học cùng nhau cái tiêu chí là có tóc học cùng nhau bởi vì mấy ông sư nói về học vị làm sao bằng cái nhóm chị em mình đó, cô này thì cũng ờ, bốn năm đại học cô kia là dược sĩ cô nọ bác sĩ cô nọ dốt dốt cũng ờ, bốn năm y tá rồi, rồi kỹ sư về hưu rồi tùm lâm hết à, có ông luật sư nữa về hưu thì thôi bây giờ mình ra cái vị trí là có tập học với nhau có nghĩa là mấy ông thầy chùa thì cũng hoàn cảnh sao mới đi tu mà đa phần là dốt nát ăn nói thì nó ờ, lượm đượm Phật pháp thì cũng mơ màng mà tại sao phải đi hầu mấy ổng kia cho nó mệt rồi nói hưu nói vượng mà quá à, rồi còn bái lại quỳ quỳ xin con xin trò mệt quá mà trong khi cái đám mình thì thời internet này thời internet thì có sách vở đầy đủ trên mạng thì mắc cái chứng gì phải đến để cho mấy ổng ban cho cái gì thì nhận cái đó rồi thuê thêm đó là cái vô duy nhất là tu học mà mà, mà, mà nguyên đám đều là con Phật hết mà bây giờ là phải đi cái nhớ cái đám người này phải đi cung phụng cho cái người kia à, ăn uống cơm nước dân tận miệng à, kiểu đó thì nó bất công quá và thì, thì đều cùng nhau tu và học thôi thì bây giờ cái đám có tóc mình là gom thành nhóm không có cần mấy ổng nữa rồi thế là nó hình thành ra một cái truyền thống ở một cái trào lưu một cái phong trào mà bây giờ nó đang có cái gì vẻ là, nở rộ ừ, trong ngoài Việt Nam và đặc biệt là ở ừ, nước ngoài các cái dân tộc như là tôi biết bên Đài Loan á nó đang hình thành một cái nhóm gọi là quy nhị bảo ờ, bởi vì nó tương đương với là tịnh độ cư sĩ của Việt Nam và có cái nhóm nó còn cực đoan nó giống như là hòa hảo vậy đó là chỉ có thờ ờ, Phật rồi thờ sư phụ gì đó của mình thôi rồi sư phụ có thể là người có tóc nữa nhưng mà đặc biệt là không hề đụng tới người không tóc thấy không tóc là đóng cửa từ xa thì ở đây tôi cũng không cũng phải xác định tôi không có kêu gọi quý vị nhắm mắt thờ lại MC nhưng mà nên cẩn thận là có những cái quan điểm cực đoan không có nên ở đời thì cực đoan không có nên cho rằng là tu học bắt buộc phải gọi là theo đuổi một một tăng ni nào đó à, thiếu tăng ni là không được thì đó tôi cho là cực đoan nhưng mà phủ nhận cái vai trò à, linh hướng của các vị tu sĩ thì tôi cũng e ngại đó cũng là một cái suy nghĩ cực đoan nha bởi vì tăng chúng thì thì con nhiều cha mà có người dạy người khác và phải nói bản thân chúng tôi là một tu sĩ cũng nhiều năm nhưng mà bản thân chúng tôi chúng tôi luôn luôn nhận được cái sự ừ, gia trì ừ, rất nhiều ừ, rất mạnh từ những cái vị tôn túc mà đó là những cái nguồn năng lượng lành mà chúng tôi không có thể tài nào tìm thấy ở người cư sĩ hết ha cho nên tôi gợi ý cho quý vị thôi mà mai này về Thái hay là về Miến Điện đi Tịch Lan thì cũng ờ, giàu mình có bất mãn ờ, chưa tăng Việt Nam đến mức nào thì cũng nên tìm đến những cái đối tượng khác để mà tìm hiểu để biết rằng trên đời này thì tăng cũng có nhiều cỡ tăng à, trong chư tăng Việt Nam cũng có vị về vị khác chư tăng quốc tế cũng có vị về vị khác trong cư sĩ bạn bè của mình hay là những người xa lạ cũng có người bạn người khác cho nên nhớ cái đó chỉ còn mình cực đoan cho rằng là phải có chữ tăng mới được tôi mới chịu tu thì đó là cực đoan mà gọi là phủ nhận cái vai trò linh hướng của chư thành thì tôi cũng cho rằng đó là cái cực đoan ừ, cho đó cũng là cái cực đoan right. thì mỗi người cư sĩ mà đối với tăng chúng có một cái thái độ như nãy giờ đó, thì chỉ có cái con đường đi xuống và với cái người cư sĩ như vậy thì trong kinh gọi là có dùng một cái thuật ngữ gọi là bắt tát như quýt chanh hay gọi là ấp bát có nghĩa là tâm chúng không có nhận cái sự cúng dường hỗ trì của những người này nữa ở đây không phải là ờ, hận giỏi hay là trừng phạt cũng phải nhưng mà đó là một cái cách lên tiếng cho thấy rằng dù chúng ta không còn duyên nữa chỉ vậy thôi chỉ nhẹ nhàng thì thôi. đó chỉ là một cách lên tiếng trong thầm lặng rằng là giữa chúng ta không có còn duyên nữa chúng ta không có cần thiết phải làm mất thời gian với nhau nữa chúng ta không cần thiết phải làm hiu hắt đời nhau ok bây giờ tiếp theo là chúng ta học kinh à, ok à, bên đây à, còn à, nửa tiếng đồng hồ nữa tôi tôi tôi tôi cũng phải thu xếp để tôi tôi à, tôi bữa nay tôi trở về thụy sĩ nha tôi trở về thụy sĩ ừ. vì sớm trời tối rồi Đây trời tối à, hẹn gặp lại quý vị ngày chủ nhật à, và mong rằng bài giảng hôm nay tuy nó không có nặng cái mùi tu chứng ghê gớm đặc sệt uh, như mọi khi tại vì kinh như vậy thì bây giờ biết sao giờ nhưng mà ít ra cũng gửi đến quý vị những gợi ý ờ, về đời sống và cuộc tu một vài điều cho vui nha hẹn gặp lại bà con ngày à, thứ ngày chủ nhật và chúng ta chỉ có 3 tuần thôi ba tuần rồi sau đó tùy duyên nhưng mà trước mắt là mình đã xong một tuần rồi thì chúng ta còn hai tuần nữa và mỗi tuần chúng ta chỉ được có 5 buổi học có nghĩa là chúng ta còn 10 ngày giảng kinh tạng nữa à, rồi sau đó tính tiếp nha rồi 10 ngày giảng còn 10 buổi buổi giảng nữa thì 10 buổi giảng đó nếu mà có người ghi chép thì chúng ta có ít nhất là một vài một buổi giảng như thế này thì ít nhất là ít nhất là ba ba mươi trang 30 trang với A4 đến máy á một buổi giảng tôi nghĩ khoảng phải 30 trang 30 20 đến 30 trang thì nếu mà mà 15 buổi giảng thì cũng nhiều chứ cũng nhiều à, chúc các vị một ngày vui một đêm an lành yeah. Dạ.